Hello Có bao giờ các bạn muốn nhóm các tab lại theo từng ờ, cái tên tab lại với nhau không? Kiểu như YouTube nó ra một cái một dãy là YouTube Google ra một dãy là Google chẳng hạn thì các bạn vào Tab Manager Chrome bạn vào Google gõ Tab Manager Chrome nè sẽ ra cái trang web này bạn bấm vào thêm vào Chrome sau khi thêm vào Chrome rồi thì nó sẽ bị ẩn ở trong đây nè trên Chrome hoặc là Microsoft Edge nó sẽ bị ẩn trong này các bạn vào và mở nó hiện nó ra nè bạn nhấn chuột trái vô nó sẽ tự động nhảy vào cái nhảy con trỏ vào đây ví dụ mình gọi YouTube đi đây YouTube nè thì các bạn vào đây nè Move tab to Move tab to new window Chuyển các tab này sang ờ, cửa sổ mới nè à, Sau khi chuyển ờ, xong thì phải làm sao Các bạn á à, nhấn chuột trái vào à, để ship mình ờ, gỡ cái gỡ ta gỡ cái ghim ghim tab ra đây các bạn nhấn chuột trái vào tab đầu tiên hoặc tab uh, nguyên tắc đầu tiên nguyên tắc cuối cùng là các bạn nhấn nút ship nha để ship nhấn nút ship chuột trái đó chúng ta sẽ chọn được ờ, toàn bộ tab ở đây rồi rồi bây giờ phải làm sao các bạn vào ai ờ, kéo thả vào cái cửa sổ còn lại đây ở vị trí nào cũng được đúng không vậy mình để sao không đi thì những tab uh, youtube sẽ một loạt là youtube nè à, ờ, để chi để xíu hình như mình đang xài tab dọc bạn muốn tab ngang đúng không các bạn nhấn chuột trái vào đây nè vào đầu và sau đó nhấn nút shift vậy là các bạn đã chọn được tất cả các tab rồi các bạn nhấn chuột trái kéo thả vào đây thấy không dãy ờ, youtube nè rồi bây giờ tiếp tục nha giờ mình thử google đi google này thì có những cái tab nó không liên quan như là youtube chẳng hạn này, hướng dẫn xác thực hai bước google facebook do cái tựa đề nó trùng á các bạn nhấn chuột phải vô để loại bỏ những cái không cần thiết đi sau đó chuyển tab sang cửa sổ mới là một cái thao tác như lúc nãy là nhấn giữ nút shift chọn tab đầu nè giữ nút shift nhấn vào tab cuối rồi chuyển qua các bạn nhấn à, vào cái cửa sổ nào cũng được đây nè thấy không di chuyển được nè đó tương tự mình làm với cái trang web ờ, Lê Hà IT chẳng hạn đó nhấn chuột ờ, nhấn chuột phải vào những tab không cần thiết đó dễ hiểu phải không rồi ờ, như thế là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách để mà chuyển các tab nó sắp xếp giữ sắp xếp các tab theo thứ tự rồi và bây giờ mình cũng có thể ờ, bonus thêm ví dụ các bạn ờ, nhấn chuột trái sau đó giữ control chọn những cái tab đó mà muốn à, chọn thí dụ control nè đó thấy cái phần được tô đậm không là những cái phần mình đã chọn các bạn có thể nhấn giữ nút control và shift nha thí dụ mình vừa chọn ở trên này đúng không mình control shift nó sẽ chọn từ đây đến đây này. rồi control control đến đây nó, uh, ờ, control shift là nó uh, theo cái nơi mà mình vừa mới chọn á thì nó shift ờ, bao nhiêu giữ control shift là nó xuống đây, đây luôn nha hiểu không mình nó hơi khó hiểu á rồi di chuyển thử đây đó di chuyển lên xuống nè nó nhóm lại chung với nhau luôn nè thấy không bây giờ mình thử một cái app youtube nào chẳng hạn nhấn giữ à, nhấn cái này một cái nhấn giữ nút control nhấn giữ control nhấn giữ control nè đó rồi di chuyển nó tự động nhóm lại thấy không ừ, dễ dàng không giống như Windows Man, à, Windows Explorer vậy đó rồi chào tạm biệt hẹn gặp lại